Xin chào yêu vị các bạn, hôm nay mình sẽ hát một ca khúc đó là Ai cho tình yêu, chúng bạn cùng cùng lắng nghe nhé Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mong Tôi xin dâng vòng tay mở rộng Và đón người đi vào tim tôi bằng nụ hôn trên bờ môi biết chỉ là mơ nên lòng nức nở thương còn yêu yêu thì chưa đến tên gọi tên tình chưa đổ làm duyên nụ cười tôi xin dâng tình tôi trọn đời người hỡi người xin đừng em con hít qua hồn giá bút về tiền sao rơi cuối đường nhà vắng mang nhiều cái đắng xua hồn đi hôn ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười tôi xin tím nghẹn ngào người ơi người xin đừng é e ấp làm tím nghẹn ngào cảm ơn miệng nhiều thứ hai hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ quỳnh nhé cảm ơn